cả mọi người Chúc tất cả các bạn bắt đầu một ngày mới Công việc mới cùng với một nụ cười thật là tươi nha Hôm nay chúng ta sẽ nấu ăn mà không dùng nồi Không dùng son mọi người ạ Chúng ta sẽ dùng à, cây tre để nấu ăn Và những người bạn của chúng ta uh, đang ở đây để vót những cây tre để nấu mọi người ạ Những cây tre này uh, được nhà mình trồng để uh, lấy lấy măng Lần trước chúng ta ăn măng muối chua là được uh, muối từ uh, những cái măng uh, cây tre này nè mọi người vị nó thì không ngọt bằng à, măng rừng nhưng mà măng nào thì cũng ngon hết rồi ạ mình sẽ lựa những cái tre với kích thước à, đủ dài như thế này ở bên trong nó ở bên trong nó đủ dày để lúc mà chúng ta nấu nó không bị cháy ở bên trong nó các bạn ở ừ. ờ, đây không có nứa muốn kiếm được nứa phải đi lên núi rất là xa luôn mình dùng à, tạm ống tre ăn bây giờ đâu nhưng mà mình thấy người ta ăn trong này là ngon này lúc cũng chưa ăn lần nào à ừ. bây giờ chắc là lên đầu á à, đây cũng là lần đầu tiên mình mình ăn trong ống tre này đây thì đem lô ô lô lô ô mà cái đốt của nó dài cái đốt nó dài để, để phù hợp để mình à, mình mình mình bỏ vào ăn à, ha. 50 luôn. Ờ. Dùng để nấu cơm cũng được nhá. ha. Nấu cơm cái đây ăn à, bốn anh em mình no luôn á. <laughs> bò vào cặp bạc này. À, chúng ta đã chuẩn bị lưới ra đi đi kéo cá các bạn mấy người bạn chúng ta kêu đây là cây lò ô các bạn măng của nó thì nó có nó có <laughs> măng nó ăn nó không nó có cái lỗ ở trong hả à, măng có cái lỗ ở trong ăn không ngon bằng à, bằng măng, măng tre măng rừng cái, cái, cái thân cái thân nó dài á cái thân nó dài mà nó to rồi cái lỗ bên trong nó bự nè chúng ta nấu ăn trong đây được nè nó không có ống nứa thì chúng ta nấu vào cái này là hợp lý này là đừng chú ăn dưới này là bò à, ở trên núi mình có có nứa không à, lúc nứa có chứ nứa à. xa lắm ừ nuôi trên núi kìa con mày kìa <laughs> con mày nuôi trên lời nuôi trên lời ấy à. con mì <laughs> mà liễu ta long này <laughs> anh nhỏ nó sẽ là hướng dẫn viên cho chúng ta chỉ cái hồ nhiều cá nhá hồ ít cá hồ ít cá là đuổi về đấy nay có vẻ nắng gắt hơn lần trước chúng ta kéo cá những cái đồng ruộng ở đây đã cắt hết rồi mọi người cắt hết rồi mình chắc nha con cá nó chui hết cái mương rồi mình sẽ quay lại cái mương này này lần trước chúng ta kéo được rất là nhiều ếch ở đây giờ mình kéo đi lại một lần nữa để xem thử có bắt được ếch ở đây được không rồi chúng ta sẽ vào rất là sâu ở trong kia nhờ sự chỉ dẫn của à, những em nhỏ này này ngoài đâu trời kìa ừ bữa trước là mình ở trong tròi kia bữa nay có nữa nữa ở trời trời bữa... con gai kìa đẹp lắm đâu con gai đâu đó, đó. bữa là vặt ừ. nay có vẻ nước nhiều hơn lần trước vì hôm qua mới mưa nước nhiều cái này mình kéo nó dễ hơn không ờ, lít à. Ờ. nước nước này to hơn hôm trước là trước chúng ta đã kéo được bốn con ếch ở đây luôn nè các bạn thì con ếch là chắc là nó ở ở trong ở trong những cái, cái mép mép mép mép ở trong ờ, kia các bạn chúng ta sẽ đập ờ, đập ở hai hai hai bên hai bên mép để cho ếch nó nhảy xuống mọi người ủa rừng rồi lứt ôi canh đồng ồ ốc nữa này ồ xin nó bỏ vào ống tre luôn nhờ <laughs> lên trước mình lùa vào trong những cái cái cái, cái đám cỏ đó mọi người cho mấy cái ếch nó nhảy ra xong rồi cua lên đây nhá dưới nó rửa đi Ôi, có cá thấy cá rồi đấy quá không biết đồng bằng này chưa có có ít có có không Ủa, có ít rồi à, à ha, ha, ngon quá các bạn ơi chuột quá <laughs> to lức ngon rồi có ít rồi wow ơi con này đã đã chưa chụp vô này lại cố nữa đó bự chưa câu đũa ra đây mà lựa đây có nhiều con cá trắng này đây nhiều con cá cờ nè những con, cá cờ này là mình không có làm ruột gì hết nhưng mà trên đầu nó có mấy cái, có mấy cái hột sỏi này mình ăn mình bỏ bớt cái đầu ra lần này các bạn ít ít hơn lần trước lần trước kéo được bốn con lần này kéo được có một con ít à nhưng mà bự hơn Lần thứ ba là không có nào luôn <laughs> Xin này con ít bự là cho em này ăn bồi bổ sức nhé Đi cầm cái cây bự hơn cái người luôn mà Rồi rồi dạ. lên đi Từ lò nó dập Chắc này con rớt đi chứ <laughs> Thôi ở đây cũng hết rồi, chắc là mình kéo cũng hết rồi xin Rồi giờ mình đi vào ta Vào trong kia giờ chúng ta sẽ để xe ở đây đường đi vào khó lắm các bạn xíu chúng ta sẽ ngồi ở trò này luôn để đi kéo cá vào trong hồ trong kia mình cũng chưa vào hồ trong trong đó lần nào hết để xin phép đây à, chú này để kéo cá ở đây nhá cho kéo cá trong cái hồ đó nhá <laughs> ở đây là cái tròi người ta dựng ở đây để coi lúa coi mì này đây là ừ, bơm nước đặt máy bơm ở trong mọi người ạ ở đây có một cái lưới á người dân người ta để người ta để đây nè mọi người và xin xin phép à, chú à, chú kia rồi để được mở cái lưới này ở đó có cá không ba ở lần trước à, ta kéo được cá mè rất là bự luôn nhưng mà lần này là kéo cá nhỏ hơn nhưng mình nghĩ là lần này sẽ ngon hơn vì nguyên liệu xả này rau thơm này tất cả đều có trên đây luôn rất là đầy đủ mọi người à lên chỗ kia đi ô <laughs> sao hiểu vậy thấy chưa ôi đâu có con ếch kìa có con ếch kìa đó là hai con ếch rồi kéo được hai con ếch rồi giờ hè ừ, đây này chúng ta tới được cái hồ này mọi người <laughs> đi thuốc luốc từ kia đây luôn những cái hồ này người ta đào ra để phục vụ tưới tiêu cho ruộng lúa này mấy cái ruộng ở đây thì chắc cũng chuẩn bị à, chuẩn bị à, sắp gặt được rồi mọi người em nhỏ mày đâu dạ mời đó mà xíu nữa anh cho ăn con ít bự luôn nha cho nó khỏe lại lại <laughs> đào sao không em hồ này có sâu không hồ này sâu không không. Ờ. Kéo đi. <laughs> Ô nước sâu lắm các bạn. <laughs> à, sâu. À. Tàu cài biết rồi này, tàu cài. Giờ dạ, em Quên sẽ đi sát cho mấy cái mấy cái cái cái, cái mép đó mọi người. Dù như con cá ở trong bụi ra. Nước sâu thì kéo được không ba? Nước sâu này kéo không được À? Nè sâu sâu sâu thế này xem ra không có cá đâu mọi người ơi <laughs> ngon nguồn đuối rồi <laughs> ngon nhiều không ba chắc có ờ chắc á đi mình đi lại cái chỗ kia đi mình kéo một vòng nữa rồi mình về tới nơi rồi mình làm luôn đi lắc đi mình đi lại chỗ nãy đó ờ, cuốn lại luôn đi ừ, cuốn lại đi về trò mình làm thôi Tôi nấu cá cũng đủ cho những anh em này ăn rồi Bồi bổ như anh em này rồi Được hai con ếch Và Rất là nhiều cá nhỏ luôn Đủ để người ta nấu trong ống tre rất lên người ta Bạn đi bên đây này Ủa, ít là nấu với nấu trong món chè ít nấu măng chua ít kho tiêu ha cua này giúp cua đột biến à, năm chân tím <laughs> thì một lúc sẽ lấy những cái thân à, những cái lá mía này thọc sâu vào bên trong cái cống cống tre cống lô này để làm hết mấy cái mạng bám mà trong đó ra mọi người xúc hết ở trong đó ra tí nên là mình dùng cái lá chuối mình bịt cái nắp lại nha mà mình phải ờ, thôi hết cái mạng này, xúc sạch rồi đang lăn à lăn một con này chưa chết luôn ôi trời Con có món ruột đâu có chứ mò ruột nhé rửa đã rửa xong cái mò ruột rửa được bằng nước suối vậy. hộ này video nấu cơm lam luôn <laughs> nấu cơm lam luôn lứt nấu này lần nào chưa chưa chưa luôn mình cũng chưa ăn cơm lam lần nào luôn <laughs> mình nhét gạo vô tôi chắc tới đây nha hả nhét gạo vô tới đây không có cái thốt bên xã thôi nhiều nhá ờ. bây giờ mình chưa thầm vào dưới kìa cái cái cái cái gạo này nó nó nó nó nó nó nó, nhanh mềm luôn lứt à ừ. gạo nhà mình mà nó nhanh mềm lắm nó nhão quá nó ít nước thôi à, mình phải để lửa lửa lửa đeo xung quanh chứ không là không là nó à, để để không không không cần lửa đeo xung quanh hả à, xong cái cơm kia rồi giờ chờ cái cơm chờ cơm chín thôi giờ ta sẽ bỏ cái này vào trong vâng, đây ếch bỏ riêng với hả ếch nấu riêng với ếch chỉ, làm lại chứ làm để để à, à cá à. sạch cá nó bỏ trong trong đây trước xin bỏ ít lá é vào luôn cho nó thơm gia vị à, gia vị này có tỏi có có ớt này tiêu này xả nữa này phải có bỏ tiêu vô có chứ à, cà chua tiêu gọi cái bì đây tiêu rồi bột ngọt đấy chứ một lúc uh, lúc cá một lúc mà gia vị bỏ một lớp cá một lớp gia vị một lớp gia vị sau đó cũng đậy lá chuối ở trên ha rồi con mình đẩy được à, con đậy luôn đậy đậy đậy sôi lên đồ chiều xay mà đang à, xay mà chưa được nát mấy hả nát nguyên còn không nguyên hộp luôn rồi bỏ chút muối lên nha giữ giữ đây bỏ chút muối chữ muối để trên ờ à, đầu nó thấm xuống à muối là để trên từ thấm xuống chút của chút muối à, quên, chút uh, nước cho ờ, máy chút gần chín là đổ chút nước à, lúc gần chín là bỏ nước vào đây để như thế này luôn hả đây, ừ. chúng ta sẽ để nguyên như thế này luôn xíu nữa sẽ trở lại mọi người lật qua lật lại Ui, nó bắt đầu sôi rồi này cơm bắt đầu sôi rồi này à, nó sôi cái ống tre chứ nó không nó ống ống tre tươi thì nó không có cháy đâu nhỉ lúc nhỉ ống tre tươi nó không có cháy đâu mọi người ừ, này cái da nó nhầy nhầy nhầy nhầy nên à. phải rửa đi rửa lại với muối mấy lần lắm sạch rồi mọi người mấy anh này nấu canh chua luôn <laughs> đó cho em đó cho em này giỏi lắm này chỉ chỗ này chỉ chỗ kia <laughs> cái phần này <laughs> nó, nó bị cháy rồi mà không biết nó có ăn ở bên trong không lấy ờ, cái, mình, cái cao su cái đốt lửa mình phải bỏ mình phải đẩy lại nó mới chín đều được mọi người ạ cái món ốc của chúng ta nữa nhưng mà ốc đó phải ngâm phải rửa kỹ lắm mới ăn được mọi người ạ nên thôi để về về làm sau đây đây là cơm ở ngoài nó cháy hết rồi mà không biết nó có cháy vào bên trong không cái đó chắc chưa chín đâu Lức ơi cái đó chắc phải để thêm à, năm mười phút nữa đây là lần đầu chúng ta nấu thử cái cơm lam này rồi ạ <laughs> lần đầu ăn thử luôn không biết như thế nào đây đẹp không đẹp dạ được không ui thì bạ thấy rồi thấy trắng rồi thấy bộ cái tô ra bên kia đi cái nồi bên đây thấy trắng rồi bộ cái tô đi qua bên kia đi ô đấy được á thơm thơm lắm mọi người ơi mình không có gạo nếp mình nấu thử cái gạo này ngon chưa đây các bạn này qua đây được cái chén được cái chén được cái chén mời mọi người nha con này nó chín đều hết nhưng mà tổn hơi khô thôi mọi người ạ chắc là vì lần đầu nấu lần đầu nấu nên nó nó hơi khô thì dạ, còn lần đầu còn thiếu kinh nghiệm ăn dạ. à, à, ăn ăn thử đi ăn à, ăn ăn thử ăn thử cái, cái cơm đó đi thôi khô một xí thôi để cho mình muối e uhm. uhm. đúng thơm vị che luôn cái đùi ếch bự thử lư luôn mọi người ạ cơm nó khô ăn chung ăn chung ngủ ăn chung thêm ít lá é vào nữa này uhm. ít nó không có thơm bằng cái cái lúc ờ, trước của mình đi xào xả ớt nhưng mà mình nấu với canh chua nó cũng, cũng rất là thấm gia vị luôn à ớt đợt này thì to hơn đợt trước nhưng mà ít hơn hút hút ừ. ô đó ui dạ ui cả xả nữa kìa rồi để nó ngồi đi đấy đấy chắc rồi để ngồi đó ồ để để ngồi đi đây mời mấy em nhỏ nha ui nó chín nó mềm đến mức mà nó nát con cá luôn nè chín mềm luôn mà ăn một chút cơm cơm cứng của mình nha <laughs> cá là chín mềm đó hết rồi xương cũng mềm luôn mọi người ạ à. uhm. lần này mình biết được cái nấu trong cái ống nướng nó ngon thế này được còn không vậy hết còn nhiều nhiều đây nó còn đây là chọn à cho chị mà chị ngon em đừng đứt tay á ui đã chưa đấy đây đây để chỗ lật ra đây hẹn gặp lại mọi người nhé bye bye bye bye chào tạm biệt mọi người nha bye bye, bye, bye mọi người nha